anh em đang xem kênh của Tấn Phạm CBB à, hôm nay Tấn Phạm chia sẻ tới anh em một cái đồ chơi công nghệ để hỗ trợ cho anh em đi đánh sốc điện bịp một cách hiệu quả à, như anh em đang xem ở trên màn hình đó trên màn hình của Tấn thì đang có ba cái dòng nhẫn anh em nhìn đẹp không à, ba à, cái dòng nhẫn cái nhẫn này nó không phải chỉ là một cái nhẫn thời trang bình thường anh em nhé đó ba cái dòng nhẫn này à, anh em thích loại nào Tấn sẽ chia sẻ cho anh em loại đó thì bây giờ cái nhẫn này nó có tác dụng gì à, đối với quân vị bát đĩa hoàn toàn là xanh chín anh em chỉ cần đeo một cái nhẫn vào và sóc cái anh em chỉ cần đeo nhẫn vào sóc cái anh em nhé à, tấn sẽ bây giờ tấn sẽ đeo thử tấn sẽ sóc cái cho anh em xem để anh em thấy được hiệu quả của nó như thế nào Đấy, quân vị bát đĩa hoàn toàn là xanh chín à, bát bát đĩa quân vị bình thường Đấy, anh em chỉ cần cầm lên anh em sóc rồi Đấy, sóc khỏe Sóc khỏe thoải mái luôn Mà ra chặn thừa Còn nguyên chặn em nhé Này Đấy, nó có thể giữ cầu cho anh em cầu chặn, cầu lẻ theo ý muốn của anh em này Đấy, anh em sóc như thế nào cũng được sóc khỏe được đấy quân vị bắt đĩa hoàn toàn là xanh chín đấy, sóc chặn, sóc lẻ theo ý muốn của mình nhé này, này anh em thấy không à, cân tay ngay bát sóc này sóc rất thì bình thường luôn là ví dụ đang là lẻ anh em đang là lẻ anh em chỉ cần để cầm chạm nhẫn vào như này Đấy. chạm nhẫn vào đây nghiêng đĩa lại à, anh em sóc bình thường Đấy. mở ra là lẻ đó quân vị bát đĩa hoàn toàn là xanh chín đó thì uh, nguyên lý hoạt động của mấy cái nhẫn này đều giống nhau nó đều là tạo ra âm thanh thay cho tiếng quân vị này nhẫn cưới này nhẫn cưới cũng thế anh em chỉ cần chạm nhẫn vào đĩa anh em sóc này sóc khỏe nhé này tấn sóc rất là khỏe luôn mở ra vẫn là lẻ đó quân vị bát đĩa trơn phèo luôn thích thế nào được thế đó đó anh em thấy không này cân tay ngay bát này đó sóc rất là ok luôn mở ra vẫn là lẻ đó đây là cái nguyên lý hoạt động của nó anh em nào cần cái loại nào thì có thể là bấm vào cái link bên dưới phần mô tả bấm vào link zalo của tấn phạm để Tấn Phạm ờ, share cho anh em à, anh em thích cái loại mẫu mã nào thì có thể là gửi hình qua Zalo cho Tấn nhé à, quân đóm quân thăng long Vina hay là quân bao thuốc quân lá bài đều được hết ví dụ để sâm đôi để tứ tử đều được hết đó anh em muốn giữ chặn giữ lẻ đều được nhé này. Đó. quân kêu to kêu nhỏ là do mình Đó. kêu to hay kêu nhỏ là do mình thì ờ, anh em nào đang xem kênh của Tấn Phạm CBB thì nhớ kết bạn Zalo và đăng ký kênh đó, ủng hộ cho Tấn Phạm một like một đăng ký kênh nếu mà có video tới Tấn sẽ chia sẻ cho anh em những cái công cụ mà hiệu quả nhất có những cách đánh mà à, bên ngoài hầu như là không có mà chỉ có Tấn Phạm mà à, có hai cơ sở là Hà Nội Sài Gòn bản thân cũng là một trong những người thợ chuyên đi đánh sóc cái anh em ngày xưa Tấn hay đánh gấp bát như này ngày xưa đánh gấp bát như này này đấy bênh lên đặt xuống là nhìn thấy ba đen này mở ra ba đen to tướng luôn này, ba đen này đó đây là gọi là ngớp bát đó. Đó. chỉ cần như thế này nhìn thấy ba con trắng đó bản thân mình là thợ cho nên là có những cái đường đánh nó rất là hiệu quả vẫn là nhìn thấy ba trắng đó. nó trồng một vị thôi đó. sắp đôi trồng vậy mà đúng không đánh sóc đĩa mình chỉ mình chỉ cần nhìn thấy ờ, ba đen này mình chỉ cần nhìn ba đen chắc cú luôn mình chỉ cần nhìn thấy ờ, năm ván mình nhìn thấy một ván mình cũng ăn đủ tiền rồi tại vì mình còn thừa thiếu nữa anh em đó thì ờ, anh em nào đang xem kênh của Tấn Phạm thì nhớ đăng ký kênh và theo dõi những cái clip sau Tấn chia sẻ để hỗ trợ cho anh em cực kỳ ý nghĩa nhé Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em